À, xin kính chào các anh chị đến với à, kênh youtube ô tô à, Lân Ngọc Đồng Nai Hôm nay ngày 30 à, tháng 6 năm 2021 à, Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, báo giá tới các anh chị chiếc Toyota Innova vừa về tới cửa hàng phiên bản E năm sản xuất à, cuối 2013 biển số 51G 53222 à, giá tiền cửa hàng à, chào bán chiếc xe này là à, 355 triệu à, xe rin đúng chất gia đình à, không lỗi nha các anh chị nha à, hàng tháng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai cũng xin nhắc lại là về liên tục các mẫu xe Innova à, 8 chỗ ngồi khoảng 450 chiếc à, các anh chị nào có nhu cầu kết nối mua bán hoặc à, mua cho anh em bạn bè người thân chúng ta truy cập vào YouTube à, ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, bấm đăng ký để được xem nhiều video hơn anh chị nào có muốn lấy xe của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, bán mà không cần phải bỏ vốn bỏ công thì các anh chị cứ copy à, video này chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook của các anh chị bán sau khi các anh chị bán cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai xong thì à, cửa hàng sẽ thanh toán tiền hoa hồng cho các anh chị qua hình thức chuyển khoản mà các anh chị không cần phải đến xem trực tiếp tại cửa hàng à, xin nhắc lại hai số điện thoại của cửa hàng để cho các anh chị dễ liên hệ số điện thoại di động Viettel là 0868 à, 33 77 79 cũng như số Zalo Vina à, 0919 à, 24 35 66 cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai nằm tại à, xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các cụm xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 5 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi giá tiền dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu à, chuyên về ô tô cũ không có bán ô tô mới anh chị nào có nhu cầu kết nối lâu dài chúng ta lưu lại số điện thoại để được à, kết nối Zalo là số 0919 24 3566 rồi chúng ta xem sơ lược à, phần bên trong xe nha chiếc xe này à, riêng tuyệt đối nha các anh chị phiên bản E đúng chất à, đúng chất xe gia đình luôn ba chìa khóa còn riêng theo xe nha các anh chị ba chìa khóa trên theo xe à. À, phiên bản e đủ của mình thì nó đầy đủ hết các à, thiết bị à, theo xe các anh chị nha như à, hai túi khí an toàn rồi à, ABS zin dàn lạnh zin lóc cửa kính bấm đồ à. À, lóc cửa kính bấm đồ đầy đủ À, năm sản xuất của mình đây à, các anh chị nha à, kế hàng kế cuối cùng Toyota Innova đó kế cuối cùng rồi à, xe này cực kỳ riêng nha đúng chất xe gia đình không có kinh doanh dịch vụ nha các anh chị đặc biệt là không có lỗi gầm máy rất là đẹp luôn 355 triệu anh chị nào kết nối lâu dài thì chúng ta à, gọi trực tiếp cho Lân Ngọc qua hai số điện thoại nha số di động Viettel là 0868 à, 33 7779 số Vina là số à, à, 0919 à, 243566 số này có Zalo nha các anh chị à, lưu ý là các anh chị xem nhớ bấm vào cái nút đăng ký dùm cho cửa hàng Lương Ngọc nha nút đăng ký góc phải màn hình cửa hàng à, đang quay phim này có mấy em nhỏ ồn quá mới làm mấy à, em nhỏ xong rồi các anh chị à, xem à, ghế đã bọc ghế mới nha các anh chị bộ nỉ riêng bộ nỉ riêng theo xe rất là đẹp luôn nha à, xe này cực kỳ đẹp nha các anh chị đúng chất bản e xe gia đình nha không kinh doanh nha không lỗi nha bộ nỉ riêng theo xe các anh chị còn bọc sàn rồi bọc là la phong rồi à, bọc ghế luôn rồi à, nói chung xe này về chạy thôi anh chị khỏi phải tốn tiền dọn xe cực kỳ riêng luôn xe cực kỳ riêng đúng đời e các anh chị nha đúng đời e cực kỳ riêng à, các anh chị lưu ý là cửa hàng luôn tiện các anh chị làm à, cộng tác viên phụ bán xe qua hình thức à, từ xa chúng ta truy cập vào youtube ô tô lân ngọc đồng nai và bấm đăng ký và bấm chia sẻ nha xe này à, gặp máy rất đẹp các anh chị tại vì à, vừa về tới cửa hàng chưa rửa đó Ờ, chúng ta quay cái gầm thì sẽ thấy đất thôi à, chứ không có thấy à, cái phần sắt nhưng mà cửa hàng nhìn qua với à, cái à, tính chất chuyên nghiệp thì báo cáo với các anh chị là xe này rất là đẹp rất là đẹp về cái à, à, sùng chỉ riêng hết nè cửa nẻo nắp nhất đồ chúng ta riêng hết về cái phần à, đồ mũ cũng như là à, đồ theo xe đều rin hết à, chủ xe ốp thêm miếng inox để à, bảo vệ cái miếng nhựa chống chày các anh chị à, xin nhắc lại chiếc xe này là chiếc Toyota Innova nha các anh chị phiên bản 2.0e à, bản đủ nha xe đẹp gia đình không lỗi giá tiền à, Lân Ngọc chào bán là 355 triệu à, bao rút hồ sơ cũng như bao công chứng ủy quyền cho các anh chị anh chị nào có nhu cầu kết nối thì chúng ta gọi cho cửa hàng Lân Ngọc số à, di động Viettel là 0868 33 7779 số uh, Vina Zalo là 0919 à, 24 3566 xe rất đẹp các anh chị nha bộ nỉ là người ta bọc từ mới từ đầu ha mới từ đầu rồi 355 triệu chiếc xe này nha các anh chị à, rất đẹp luôn anh chị xem rất đẹp rất là sắc nét nha ừ. anh chị nào mua chạy dịch vụ chiếc này hay là mua về à, cho anh em bạn bè người thân thì cực kỳ yên tâm nhưng bản e đủ của mình nó có đầy đủ đồ hết các anh chị xe này đã vô màn hình camera rồi nha vô màn hình camera rồi đó, các anh chị nhìn tay lái tay lái rất mới số da riêng rất đẹp các anh chị rất đẹp đồ mũ đẹp lắm mới can luôn đó nha mới can luôn á đây thì nhắc lại chiếc xe này 8 chỗ ngồi năm suất cuối 2013 các anh chị nha vỏ lớp mới bỏ lốt mới keo à. bỏ vỏ lốt rất mới à, vỏ mâm gầm nước mới đăng kiểm cũng còn khá dài anh chị đây 355 triệu nha các anh chị nha xe này à, cực kỳ riêng các chị rất là đẹp các anh chị xem à, cửa hàng ô tô Lê Ngọc quay phim nhớ à, YouTube á các anh chị lưu ý là bấm vào nút đăng ký liền nha ốc cabo thì chưa đụng tới anh chị ốc cabo thì chưa đụng tới rất là đẹp luôn rồi rất đẹp máy đang nổ nha máy đang nổ rất êm quay chậm chậm chậm chậm chậm rất êm máy rất là sạch các anh chị nha máy máy gầm rất là sạch xe này đẹp tuyệt vời các anh chị theo cái à, mua xe nhiều năm thì à, à, những chiếc nào mà đẹp như thế này là cửa hàng ô tô Lương Ngọc cũng à, à, cảm nhận được cái chất của nó còn rất rất là chuẩn nha anh chị lưu ý là chiếc xe này là biển số 51G 53222 là chiếc Toyota Nova phiên bản E nha năm sản xuất 2013 à, phiên bản đủ giá tiền là 355 triệu nha các anh chị anh chị nào muốn sở hữu thì gọi cho Lương Ngọc qua số di động 0868 33 77 79 cũng như số Zalo Vina 0919 à, 24 3566 nha cửa hàng à, xin nhắc lại là cửa anh chị nào xem à, YouTube nhớ bấm vào nút đăng ký dưới góc phải màn hình chúng ta vừa xem à, vừa bấm đăng ký cũng được và chúng ta vừa xem vừa bấm chia sẻ cũng được nếu anh chị nào có bấm đăng ký kênh của ô tô Lân Ngọc Đồng Nai thì sau khi xe cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai quay lên như thế này kênh sẽ thông báo các anh chị biết là có xe mới về vì hàng tháng cửa hàng ô tô Lân Ngọc Nai về khoảng 450 chiếc Toyota Innova các anh chị lưu ý nhớ là bấm vào đăng ký để cập nhật xe mới liên tục vì các anh chị có bấm đăng ký thì các anh chị biết được nhiều dòng xe và nhiều đời xe à, có chiếc như thế này đến tầm mà hai trăm mấy có chiếc trăm mấy có chiếc ba trăm mấy bốn trăm mấy tùy túi tiền nhưng mà chúng ta bấm đăng ký để được ờ, thông báo à, tin nhắn cho các anh chị biết là có xe mới um, về tại cửa hàng và cửa hàng cũng xin nhắc lại là à, luôn tiện các anh chị làm cộng tác viên hình thức từ xa làm tại nhà không cần phải đến làm trực tiếp tại cửa hàng à, cộng tác viên bán xe chúng ta không cần phải bỏ vốn bỏ công chúng ta không cần phải bỏ bằng cấp hay là trình độ tuổi tác gì hết à, cách làm cho tôi tô Ngọc Đồng Nai rất là đơn giản chúng ta xem YouTube như thế này và các anh chị lưu ý là bấm vào nút chia sẻ ở giữa màn hình ở phút dưới có chữ chia sẻ và sau khi chúng ta bấm chia sẻ thì kênh sẽ thông báo tới các anh chị biết là các anh chị đã chia chia sẻ lên trang Zalo hoặc hay là trang Facebook thì sau khi bạn bè của anh chị xem và gọi lại các anh chị sau khi các anh chị có chia sẻ và để lại số điện thoại thì à, à, kênh sẽ à, báo các anh chị là đã chia sẻ thành công rồi từ thế các anh chị khách hàng của các anh chị gọi các anh chị chụp lại số điện thoại và gửi Zalo cho cửa hàng ô tô Lương Ngọc Đồng Nai cửa hàng ô tô Đồng Nai sẽ tư vấn với khách hàng của các anh chị sau khi giao dịch mua giới mua bán thành công cửa hàng sẽ chuyển khoản tiền hoa hồng cho các anh chị à, từng xe một qua hình thức chuyển khoản à, các anh chị không cần phải đến nhận trực tiếp lưu ý là cửa hàng cũng à, tuyển các anh chị cộng tác viên với số à, lượng là không hạn chế không tuổi tác nha không bằng cấp trình độ không cần à, à, cái vốn liếng gì hết không cần phải đến làm tại chỗ à, chỉ cần à, chúng ta ở nhà thôi lưu ý dùm cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc nay nha hàng tháng anh chị nào bán nhiều có thể ba bốn chục chiếc hai chục chiếc thì chúng ta có thu nhập cũng tương đối ổn định cửa hàng à, mùa dịch này người bỏ công người bỏ của cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai dọn xe cho các anh chị à, bán rồi các anh chị chỉ bỏ công ra thôi à, khỏi phải vốn liếng gì nha anh chị nha lưu ý nha rồi trước khi cấp máy cảm ơn các anh chị đã bao chút thời gian quý báu xem à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc quay phim cũng như cảm ơn các anh chị đã xem video và chia sẻ cho cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúc các anh chị cộng tác viên tháng này bán thật nhiều xe và kiếm nhiệt nhiều thu nhập từ ô tô Lân Ngọc Đồng Nai lưu ý là các anh chị à, à, xem à, cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, quay như thế này chúng ta có thể chia sẻ cũng như là có thể bán à, và có thể giới thiệu cho người khác cùng mua với à, mọi vấn đề thì liên hệ trực tiếp qua điện thoại cho cửa hàng tôi là hôm nay chúc anh chị cận thức viên tháng này bán thật nhiều trước khi cấp máy lưu ý là chia sẻ video và bấm đăng ký kênh để được thông báo tin nhắn cửa hàng có xe mới về xin chào và hẹn gặp lại xe sau